nớn trên cho con được thấy cha trở về dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thầm mong được nhìn cha yêu tươi tươi như hôm nào dạy con học chữ hiếu khuyên con phải biết nhường nhìn nhau khổ năm nào cha không màn sương gió ngày đêm trọn đời không quên tình cha yêu dấu những tháng ngày vui có giữ được lão thật sát còn đâu bây giờ dưới lòng hồ sâu con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về Dù trong rất mộng nhưng lòng con vẫn thầm mong Từng giọt lệ rơi trên những lời con đang viết Chọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha xin ơn trên cho con được thấy cha trở về dù trông rất mong nhưng lòng con vẫn thầm mong Được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào Dạy con học chữ hiếu khuyên con phải biết nhường nhìn nhau cha ơi nhớ về cha mà nước mắt tôn trào gian khổ năm nào cha không màn sương gió ngày đêm chọn đời không gian gian còn đâu bây giờ dưới lòng hồ sâu con xin ơn trên cho con được thầy cha trở về dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thầm mong từng giọt lệ rơi trên chọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha từng giọt lệ rơi trên những lời con đáng tin chọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha từng giọt lệ rơi trên những lời con đáng tin Chọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha Từng giọt lệ rơi trên những lời con đang thiết Chọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình còn nhớ làm sao từ xa xưa ấy khi con vào đời trắng chở cả đêm ngồi nghe mẹ kể mà nước mắt rưng rưng về một giây phút lên khóc giọt máu của mẹ bước ra chào đời mẹ đã sinh con ra đời công ơn cao vời ngút ngàn trời kia có cạn núi kia có một lòng người còn mang nặng tình thương năm tháng dần trôi giờ đây con đã lớn khôn nên người không thể nào quên tình cha lòng mẹ gian khó ngày đêm bạn bè thương mến xung quanh cùng nhau rất chia ngọt lành cảm ơn tất cả cảm ơn cha mẹ nghĩa công sinh thành mẹ đã sinh con ra đời công ơn cao vời ngút ngàn trời mai à ơi sông kia có càng núi kia có mòn lòng người con mang nặng tình thương năm tháng dần trôi giờ đây con đã lớn con nên người không thể nào quên tình cha lòng mẹ gian khó ngày đêm bạn bè cảm ơn tất cả cảm ơn cha mẹ nghĩa công chính thầy cảm bạn bè thương bên xung quanh cùng nhau rất chia ngọt lành cảm ơn tất cả 家。